Đức Phật Thầy Tây An Một hành vi và thân thế buổi đầu Đức Phật Thầy Tây An chính danh là Đoàn Minh Quyên Sanh vào giờ ngọ ngày rằm tháng 10 năm Đinh Mão 1807 Nhằm năm Gia Long thứ sáu ngày quê ở làng Tòng Sơn, Tổng An Thạnh Thượng, tỉnh Sa Đéc Tổ phụ ở đó từ lâu Nhưng tên họ là gì, ngày nay không ai biết được chỉ biết trong thân tộc của ngài thở ngài còn mới ra đời còn hai người em người anh chú bác là đoàn văn điểu và đoàn văn dương mà thôi về sau khi hai ông này mất đi con cháu vì phải trải qua nhiều lần tao loạn trong nước nên hoặc chết hoặc siêu lạc đi nơi nào mà hiện nay ở trong làng Tòng Sơn không còn ai thấy roi truyền miêu vệ căn cứ vào nhiều bậc bê lão ở đây cho biết chắc chắn thì đức phật thầy bỏ nhà ra đi từ còn lúc tuổi nhỏ lắm ngài đi đâu làm gì cả trong làng cho đến những người thân thuộc của ngài cũng không ai hiểu được lần hồi ngài lụng tháng qua tên tuổi và hình dạng của ngài chôn sâu vào thời gian người ta không còn nhớ một mảy may gì về ngài nữa một hôm, khoảng đầu năm kỷ dậu 1849, Ngài Quá Giang với một chiếc ghe buôn từ miệt trong về. Lúc đến dàm rạch Tầm Sơn, Ngài lên bộ lần theo bờ rạch mà đi, thợ ấy đi làng Tòng Sơn ngang làng, tịnh thới xa đất, chứ không phải lỡ còn nhỏ quá như ngày nay. Khi đến gần đình làng, gặp lúc có cây đa cấp cấp ngã bật xuống sông lấp cả đường nước ghe xuồng qua lại đậu dồn chặt cả một khúc sông dân làng đang rủ nhau xúm lại thật đông cột dây để kéo cây da vào bờ công việc này thì hụt đã ngót nửa ngày rồi mà vẫn không hiểu người ta định giải tán kịp khi đức phật thầy vừa tới ngài thấy vậy bèn ngỏ lời với các dân làng xin để ngài kéo hậu các ông hãy cuộc vui lại Tôi sẽ ra sức tiếp tay với các ông Đám dân làng cười xòa Chúng tôi lực lượng và đông đảo như thế này mà kéo không đi Ông ốm yếu quá làm sao tiếp nổi Đức Phật Thầy cười Bà con thử cột xem tôi liệu có cách kéo được Thấy lời nói ôn tồn và vẻ mặt quả quyết của người khách lạ mấy người dân làng lội xuống nước cột dây lại và sắp hàng hai bên bờ để chờ xem ông khách bộ hành này định kéo thế nào đức phật thầy đứng giữa giơ tay lên hô to hè hãy kéo lên hai hàng dây của hai tớp người dừa hơi căng thẳng cây da từ từ xếp gọn vào bờ khỏi phải hè hụi ó lan và nhọc công ra sức chi hết những ghe xuồng đậu lại mấy hôm nay Thấy trống được đường nước thì mừng rỡ ra đi Mấy người dân làng Vì mệt nhọc suốt buổi nay Cũng quể quậy kéo nhau ra về Họ quên xem người khách bộ hành ấy về đâu Và cũng không buồn nghĩ đến chuyện cây da Vì sao mà kéo vào được dễ dàng như vậy Xong việc Đức Phật Thầy lại ra đi khi đến đình thần làng Tòng Sơn Ngài ghé vào Từ ấy người ta thấy Ngài Ngủ luôn tại đây Ở mái hiên sau Ngài thì chặt cây sậy Làm cỏ Đêm đến Lại quét lá da Để nấu nước uống Được ít hơn Ông từ đình làng này Thấy vậy có lòng lo sợ Cho sự rủi ro Xảy ra quả hoạn vì đình thở ấy lợp bằng tranh Mà đêm đêm Đức Phật Thầy cứ đốt lửa củi lên hoài Nếu có bề nào thì sẽ khổ cho ông về phần trách nhiệm Ông bèn đem ý kiến ấy mà bày tỏ cùng Đức Phật Thầy Và xin đừng đốt lửa ban đêm nữa Ngài điềm tĩnh niệm Phật mà trả lời Tôi ở đâu thì sẽ giữ cho đó được bình yên Xin ông đừng ngại Năm ấy thạnh hành dịch tả nổi lên nhiều nơi ở làng Tòng Sơn cũng bắt đầu lai rai bệnh ấy trước việc trong làng và dân chúng thấy vậy sợ lo họ súng nhau lại đình làm heo gà cúng giấy và đóng bè để tống gió ra khỏi làng nghe biết được việc ấy đức phật thầy ra trước trước làng ngài tỏ ý không muốn cho công việc sát sanh hại vật mà tống gió vì theo ý ngài thì hãy tin tưởng Phật trời cho thành lòng còn hơn Chớ tánh như thế này Nếu thật có linh nghiệm thì cũng chỉ là một việc làm ích kỷ Mình khỏi quả mà người khác mang tay thì sao Nhà chức trách trong làng không tin cho là nói nhảm Ngài buồn bã trở vào hiên sao vừa đi vừa than Các ông tống thì tôi xin đi rước những lời biện giải đầy đạo đức và sáng suốt ấy của Đức Phật Thầy đã không đem lại được kết quả mà trái lại trước việc trong làng cho là một điềm gỡ nên vài hôm sau họ, họ cử ông thị sự đến trình lệnh không cho ngài ở nữa lấy cớ rằng trong làng không có quyền chứa chấp những người lạ mặt đức phật thầy nhận lời nhưng trước khi đi Ngài yêu cầu ông thụ sự mua hộ cho Ngài một đôi đèn sáp Để Ngài làm lễ khai lý lịch cho làng và dân chúng nghe đã Vì tính háo kỳ của ông thụ sự Và lòng tin tưởng của một ít người chung quanh đình Thấy Đức Phật Thầy có nhiều cử chỉ nửa hư nửa thật Nên cuộc lễ được tổ chức một cách rất mau lẹ Sau khi lên đèn nhang làm lễ Đức Phật Thầy kể rõ ông bà cha mẹ mình là ai Bà con dòng họ có những người nào bỏ nhà ra đi từ bé để tu hành Và ngày nay được tỏ ngộ như thế nào Và sao rốt Ngài tự xưng mình là Đoàn Minh Quyên Chức việc và dân làng nhiều người nửa tin nửa ngờ Họ tính ra thì trong số thân thuộc mà Đức Phật Thầy đã kể Có ông đoàn văn điểu và đoàn văn duyên hiện còn sống và đang ở trong làng này nên liền cho người mời đến khi giáp mặt ông điệu cũng không nhận ra được đức phật thầy ngài phải đem công việc gia đình đầu đuôi từ lúc ra đi thế nào mà thuật lại một mặt nghe xong ông điệu ôm đức phật thầy mà khóc hòa lên và sau khi chấm dứt câu chuyện hàng riêng ông điệu khuyên ngài nên ở lại quê hương làm ăn với ông đừng đi đâu nữa để đến phải thân hình tiều tụy và già nua trước tuổi như ngày nay để trả lời ông gửi đức phật thầy đem việc đạo lý ra mà bàn dạy chung cho mọi người nghe rồi xin cáo từ mà đi bây giờ ai nấy đều bình tĩnh vì thấy được ý nghĩa hay ho trong lẽ đạo mà đức phật thầy vừa dạy nên chi tất cả đồng yêu cầu ngài ở lại đức phật thầy không chịu ngài nhất định ra đi ngay khi ấy bệnh dịch đã tràn lẫn tới khắp trong làng tầm sơn hai vào rạch trà buông xuống chiếc thuyền bồng bơi bằng một miếng tre nhỏ đức phật thầy đi ngược lòng rạch tòng sơn đổ lên cái tàu thượng thấy cầm cộng không được nữa anh em ông điệu và mấy người dân làng dọn xuồng đi theo ngài trong chuyến đi này Ngài cho người ta thấy một điều kỳ diệu nữa là Lúc xuống đi theo Ngài thì năm người bơi năm dầm Trong khi ấy thì Ngài chỉ bơi một mình Lại chỉ bơi chậm rãi bằng một miếng tre Thế mà thuyền Ngài vẫn cứ đi trước và biệt biệt xa dần Năm người này dù đã cố hết sức bơi nhưng cũng không tài nào theo kịp Khi đến rạch xà bương thuộc làng An Thạnh Trung gần ranh hạt xa đét lâm xuyên cách xa chợ cái tàu thượng lối bảy ngàn thước ngồi lên bờ dẹt bố sậy che một cái liều con rồi ở luôn tại đó ông biểu và mấy người dân làng tòng sơn khi theo dõi đến nơi hết sức khẩn thiết yêu cầu lại ngài mà xin trở về để cứu hộ cho ba tánh đang cơn hoạn nạn đức phật thầy trả lời tuy tôi đã đi khỏi làng chớ hiện giờ vẫn còn để lại cây thẻ năm ông tại sao hương đình mấy ông cứ về thỉnh đó mà uống và tin trời tưởng thật thì bao căn bệnh gì cũng mạnh ông bưởi và ai nói chắc mình trở về thì quả thật ngài chỉ còn để lại bình tầm sơn một cây cờ ngũ sắc người ta tuyên bố ra một đồn mười mười đồn trăm thiên hạ lúc đầu tới đình thỉnh còn được tàu dài hôm sau hết trời hạ đẻo tới tán trời đem về thiêu rồi qua với nước mà uống uống đâu hết đó hết cờ hết cánh dân chúng kéo nhau vô trà bương yêu cầu đức phật thầy chữa trị mấy hôm đầu còn có giấy vàng phát và về sau đức phật thầy chỉ cho bằng trôi lê mà không bị số người kéo đến xuồng ghe đậu chặt cả một sân trên bờ lao sậy bị dậm rạp mài cả xuống mặt đất một cảnh tấp nập đông dầu bỗng nhiên hiện ra giữa chốn quan vô rừng bụi không ai ngờ được phần ba